Xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng anh em đến với xem kèo bóng là có tiền của mình Ngày hôm nay thì mình mới chỉ lên cho anh em một trận đấu vào lúc uh, à, 10 giờ tối ngày mai Trận đấu giữa Ecuador và Senegal Một trận đấu rất là hấp dẫn đáng để chúng em uh, chúng ta đầu tư cũng như là theo dõi trận đấu này Và trước đó thì mình cũng có làm cho anh em trận đấu vào lúc uh, à, 10 giờ tối ngày hôm nay À 8 giờ nha 8 giờ tối ngày hôm nay trận đấu giữa Hàn Quốc và Senegal Cũng như là 2 giờ dạng sáng ngày mai trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay anh em nào mà chưa biết đi kèo nào cũng như là muốn tham khảo kèo thì anh em có thể uh, theo dõi trên kênh của mình nhá còn uh, với những anh em nào mà muốn đồng hành cùng với mình ở trong tất cả các mùa giải cũng như đặc biệt là một giải World Cup năm nay thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram à, hiện tại thì đang diễn ra trận đấu giữa Serbia và Cameroon trận đấu Serbia và Cameroon hiện tại thì tỷ số đang là 2-1 nghiêng về uh, Serbia anh em nhá ở hiệp 1 nhiên thì uh, mình cũng chưa có đẩy kèo cho anh em ngay từ đầu đâu đây kèo mình vừa mới đẩy cho anh em đó là khi mà Cameroon ghi một bàn vào lưới Serbia thì mình có cho anh em đó là đi uh, Serbia chấp 0.75 cũng như là tài 3 thì hiện tại anh em chúng ta chỉ có từ kèo ăn và cho đến kèo ờ, ăn một kèo cho đến ăn cả hai kèo thôi đó Serbia thì đang dẫn 21 kèo tài 3 3 thì anh em chúng ta đang hòa đang chờ tiền về anh em tiền đã về rồi bây giờ chờ uh, lụm tiền nữa thôi thì một lần nữa là chúc mừng tất cả anh em trong nhóm cái đã nhá đấy ngày hôm qua cũng có lợi nhuận một chút thì ngày hôm nay cũng mình cũng mong rằng sẽ ờ, có thể để những mã kèo để anh em chúng ta có thể đầu tư cũng như là kiếm thêm lợi nhuận nhá còn quay trở lại với những trận đấu vào ngày mai cũng như là ngày 30 dạng sáng ngày 30 dạng sáng ngày 30 sẽ đồng loạt diễn ra hai trận đấu của bảng B Xem một chút về cục diện bảng B anh em nhé Hiện tại cơ hội đang chia đều cho cả bốn đội bóng anh em Đây Đó Đại hội võ lâm đây mới gọi là đại hội võ lâm này Lượt đấu cuối cùng đại hội võ lâm anh em Anh 4 điểm, Iran 3 điểm, Mỹ 2 điểm và xứ Quê 1 điểm Tất cả mọi đội bóng ở trong cái bảng này đều có quyền đi tiếp <clears throat> Anh thì chỉ cần một trận hòa Đúng không? Anh cũng chỉ cần một trận hòa thôi Thì có thể vào vòng trong à, Iran cũng vậy và Mỹ cũng như là xứ Wales cần một chiến thắng để có thể đi tiếp trong cái bảng đấu này <clears throat> cả hai đội bóng nhá cả Mỹ cũng như là xứ Wales đều phải thắng trước Iran cũng như là Anh thì mới có thể lọt vào vòng trong vì vậy đây lượt cuối cùng này mới gọi là đại hội võ lâm anh em Xem một chút về à, <clears throat> kèo nào Hiện tại thì uh, xứ Wales Trận này là xứ Wales khó khăn hơn đối với Mỹ uh, Cửa của Mỹ hiện tại là mình nghĩ rằng là cửa Mỹ là sáng hơn so với là xứ Wales Khi mà xứ Wales phải gặp Anh đội bóng đầu bảng Hiện tại kèo chấp đang là 1.25 và tài là 2.5 uh, ờ, Hiệp 1 là 0.5 và hiệp, tài hiệp 1 là 1 anh em nhé với việc là đội tuyển Anh họ chỉ cần hòa thôi Tuy nhiên Tuy nhiên uh, nếu như anh muốn có ngôi đầu bảng để tránh gặp Hà Lan trong trận đấu loại trực tiếp thì bắt buộc Anh cũng phải có một chiến thắng để ờ, họ có thể quyền tự quyết cũng như là giữ chắc cái ngôi đầu bảng. Anh bây giờ mà có 3 điểm là thành 7 điểm là chắc chắn là có ngôi đầu bảng rồi. Kể cả Iran có thắng Mỹ mà Iran thì tất nhiên rồi rất khó khăn trước Mỹ mà Mỹ cần phải một chiến thắng cũng như là mình cũng đang đánh giá rằng là Mỹ vẫn có phần nhỉnh hơn so với Iran <clears throat> Not Để mình not kèo cho anh em đã Đây Với kèo xứ Wales và Anh Hiện tại kèo chấp là 1.25 Thật sự mà nói thì à, đội hình Anh Trong năm nay rất mạnh Thật sự Thật sự mình đánh giá là rất mạnh Tuy nhiên ở thì ở lượt trận thứ hai họ gặp Mỹ ấy <clears throat> Chúng ta không thấy được uh, cái sự kết dính cũng như là Ờ, những cái phong độ uh, điểm rơi phong độ của các cầu thủ đó ví dụ như là trước đó thì có uh, Jude cũng đang đá khá là hay nhân trận đấu uh, ở vòng thứ hai mình cũng chưa thấy Phil Foden mặc dù rằng là mình đang cảm thấy rằng là huấn luyện viên cửa Nam họ ông đang quá gọi là chú tâm dùng vào những cầu thủ cũ tuy nhiên thì phong độ không cao đặc biệt như là Jack Willis vì sao mà không uh, thay Phil Foden vào thay vì Jack Willis đúng không nếu như mình nghĩ rằng nếu như trận đó mà Phil Foden vào thì cục diện nó sẽ không phải là một trận hòa cũng như là không sẽ không tẻ nhạt đến mức mà anh em chúng ta xem sau đấy là ngủ luôn đó <clears throat> thì mình vẫn mong rằng trận đấu này huấn luyện viên Southgate sẽ làm lại với việc là giúp đội tuyển Anh giành chiến thắng. Mình nghĩ trận đấu này anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào anh ở ngay hiệp 1 Anh ở ngay hiệp 1 anh em nhá Sứ Wales bắt buộc phải chơi phủ đầu Và đây sẽ là sơ hở để mà đội tuyển Anh tìm được kẽ hở của hàng phòng ngự của xứ Wales Đó và mình sẽ gợi ý cho anh em đó là đi anh hiệp 1 cũng như là tài hiệp 1 anh em Đó đây sẽ là hai cái mã kèo mà mình uh, uh, gợi ý cho anh em Với cái mã kèo chấp 1.25 mình nghĩ rằng uh, cũng khá là cao Sự chênh lệch thì vẫn có đấy Tuy nhiên thì anh cũng chỉ cần một chiến thắng thôi đúng không anh cũng chỉ cần chiến thắng thôi cũng không phải là chiến thắng quá cách biệt cũng không phải là chiến thắng một cách thuyết phục làm gì cả đó vì thật sự mà nói thì anh uh, cầu thủ trẻ rất nhiều nên là cái việc mà thắng thuyết phục thì mình nghĩ là cũng chưa chắc là đã có đâu tùy theo thuộc vào phong độ của các cầu thủ trẻ cơ như anh em cũng biết rồi đấy cầu thủ trẻ cái điểm rơi phong độ nó không ổn định nên em mình vẫn đặt vào Anh trong cái trận đấu đối đầu với xứ Wales ở ngay hiệp 1 anh em nhé còn à, anh em nào mà đồng máu thì anh em có thể đi theo kèo của mình còn anh em nào ngược máu thì anh em có thể đi ngược lại cũng được đó là quyền quyết định của anh em trên đây giới tài anh chịu thì vẫn là do anh em uh, quyết định thôi còn nếu anh em mà muốn đồng hành cùng với mình cũng như là muốn mình đồng hành cùng với anh em thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua zalo cũng như là telegram mình sẽ cho anh em vào nhóm để cùng chiến đấu với tất cả các anh em ở trong nhóm của mình nhá